Một còn có một người bạn tên là Thiết Tiểu Thức Muội biết với nhau từ nhỏ Từ nhỏ thì hắn đã rất chăm lo cho muội Muội muốn <laughs> Ý của muội là Trẫm đây hiểu rồi Đó cũng dễ thôi Trẫm phong hắn làm phó tổng quản phủ công chúa Thưởng 5 ngàn lượng bạc 500 nén vàng Muội thấy thế nào? Đa tạ hoàng thượng Bây giờ